đấy quá đẹp luôn thấy không các bạn rất là rõ luôn Ờ, xin chào tất cả các bạn nhé. Như các bạn đã biết là ngày mai là có nhật thực. Đó là một cái sự kiện của vụ thiên nhiên, vũ trụ rất là lý thú và ai cũng mong chờ để xem cái hiện tượng này. Thì ờ, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách để ờ, xem nhật thực một cách đẹp nhất rõ nhất và nó không hại đến mắt của các bạn không hại đến điện thoại của các bạn luôn như các bạn thấy á, nếu các bạn chiếu cái điện thoại lên bầu trời các bạn xem thì nó rất là chói và nó không có rõ như thực tế đây mình đang chiếu lên cho các bạn xem đấy thì mình chia sẻ cho các bạn một cách rất là hay tức là các bạn sẽ dùng cái ờ, chậu nước này các bạn đổ nước vào và xung quanh các bạn nhớ che chắn lại để cho nó khỏi ờ, gió nhé làm sao nước nó phải yên tĩnh nhất có thể trong bạn đấy nước yên tĩnh nhá thì các bạn mới xem được cái ờ, mặt trời khi các bạn xem qua cái thau nước thì các bạn thấy mặt trời đã hiện lên khá rõ rồi đấy nhưng mà vẫn chưa đâu nhé các bạn các bạn cần phải làm một bước tiếp theo đó là các bạn dùng cái cái tấm này tấm phim này các bạn có thể sử dụng là tấm phim x quang đó còn đây là mình sử dụng cái tấm phim để mình làm các cái bo mạch điện tử nó vẫn tương tự như nhau thôi các bạn cắt một miếng nhỏ thôi và lấy khoảng 4 ờ, miếng cắt 4 miếng nhỏ 3 hoặc 4 hoặc 5 gì đó thì tùy các bạn nhé mình thì làm 4 thôi đó mình xếp lại ngay ngắn một này hai này ba này bốn này đấy rồi mình sẽ dán lên trên cái ờ, camera của cái điện thoại ở đây mình dán lên cái iPad dán bốn miếng lên bàn chồng bốn miếng lên nhá rồi sau đó mình lấy bằng keo trong mình dán lại các bạn phải biết cho thiệt kỹ nhá đừng để cái bọt khí ở trên camera sau đó mình cắt gọn gàng rồi bây giờ thưởng thức nhá quay vào à, chậu nước và thưởng thức này cực kỳ đẹp đây để mình chỉnh lại lên nét lại một xíu các bạn nhớ để điện thoại chế độ đen nhá đấy đấy quá đẹp luôn không các bạn rất là rõ luôn đấy <laughs> hy vọng các ngày mai là các bạn xem được cái à, hình tượng nhật thực một cách rõ ràng và tuyệt vời nhất các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé để thực hiện thưởng thức cái cái ờ, hiện tượng thiên văn cực kỳ tuyệt đẹp này đồng thời các bạn nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mà mình chia sẻ các bạn nhé mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo